em cưới ai vô đây nhà bà cạnh có con trai lấy vợ đây giữ đi chứ không nó bỏ mời thì khăn đóng áo dài đi nhau ké mừng cô sáu đầu xuân thêm chú à đi đám cưới không đi vào không như nhau hai bé đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp tôi xin chúc cho đàn trai Kén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà Nè nè anh Tám tôi mời anh một chén đàn sao Cùng ly ta rộn đèn Đi người cảnh có con xe lấy vợ Đây ai đây Con ờ, con ờ, Con Minh đây chúng mơ làng ta đều ăn Tết cái rần Rần hai mình khan khan tương bừng gã tới khiến chúng tôi cũng rộn ràng à, cô nào ở quá anh nào mà ở giá năm mới mừng anh ra tôi thề sông pha qua nhà mai mối cho ấm thêm cái tình yeah. Em cưới ai từ đây? Nhà bà cạnh đó con trai lấy vợ đây nè é quá mà vậy đâu bây giờ ấy mày giữ đi chứ không nó bỏ à, anh sơn đai cũng son đai cũng son à, quá mua về vợ chồng anh từng rồi anh cứ đến cho vui sớm của lòng ta là không có tuổi già dạ. nhạc sập sinh nhạc vui quá lời ca chúc chúc cho hai người phút trăm năm thắm duyên nồng mãi bên nhau trong con đầy đàn rộn tiếng cười người vui quá vui rượu thơm nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với nhau